clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em đuôi lại nảy hôm qua này qua mình bẫy cành gái anh em qua mình bẫy cành gái anh em xem màu này cái, cái tạch đỏ đít này xem đuôi khu này chỉ, thì chỉ có đôi này thôi chắc chắn là không nhầm được bánh nào đấy anh em xem đuôi nhá lại bắt đầu chơi nhiều quả này mặt cũ mất rồi ok nhá em xòe hôm qua mình bấy cành gai đã về đội nhá trận đấm nhau ác liệt Đấy, anh em xem gốc màu biết mà ok